trên tầng biếc chị à những ngày này em thấy ờ, cuộc sống thật tuyệt vời chúng ta không có nhiều tiền nhưng chúng ta có nhiều hơn chúng ta có đất đai chúng ta có núi đồi em cảm thấy thật sự biết ơn cuộc đời này Ừ, đúng rồi ấy cuộc sống bây giờ thì có rất là nhiều thứ đáng giá hơn đồng tiền và chúng ta nên cảm thấy biết ơn vì những gì mà chúng ta có trong cuộc đời ồ kìa thông đẹp quá đẹp quá Ôi chụp ảnh ở đây đi mọi người ơi chụp ảnh ở đây đi đẹp quá này không chị vào đây chụp ảnh nhiên hả ôi ôi chị xinh đẹp quá ôi cái này của của cái chị à <laughs> Ok, ok, ok, vào luôn, mình vào luôn, vào luôn là chị em ơi. Anh quá, anh anh anh của đang ơi, đâu rồi? Dạ vâng ạ. Đây, đây là người đứng ra phía này. Sau này phải đứng ra. Trên chỗ một nông dân một đấy nhá. Đây, đây, đây. Này. Chị. Camera nha. Camera nha một hai ba cheese ok đi mà ok Ôi, ôi, cái này cũng chính là cái này đẹp quá. Đôi cái mồm thì thật nhìn em cũng như nước cái này là người ta khi mà đem cái này em chưa bao giờ thấy cái gì mà nó nó quý giá như vậy thích thì bọn chị có thể trang trí cho trang điểm cho bọn em đeo cho em những cái vòng này nhá ồ ồ em biết không thật đời à, chị ừ, mà chị là ừ, em ôi thích chị luôn mình được thủ đây mình được thủ đây Yeah. Ôi, tôi cái màu mòn do này xinh quá Tiếp tóc cho Lâm nha Xong rồi là xinh ngay Buồn cười quá chị ạ Thôi thế bây giờ chị đã đánh mắt cho em nhá Màu mắt này cùng với cả màu má hồng rất là xinh luôn này Ôi, em sẽ lấp lánh như công chúa luôn Ôi, Lâm thử thôi Đẹp quá à có thể chúng ta nghĩ rằng tôi quá khác biệt với người khác hoặc những người khác quá khác biệt với tôi thực tế tất cả chúng ta đều là những cá thể độc đáo nhưng không hề khác biệt tất cả chúng ta đều đang vận hành bởi cùng một nguồn lực và vũ trụ với những món quà sâu sắc mỗi người đều có những món quà của riêng mình vì vậy cuộc sống nên được trân trọng như nó vốn là thay vì chúng ta so sánh và trở nên chán nản bởi nó mỗi cuộc sống là duy nhất tất cả những gì chúng ta cần làm là trân trọng cuộc sống ở mọi khía cạnh như nó vốn là đây là thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải qua đoạn video ngắn này Video clip được dựng một cách ngẫu hứng chỉ trong một giờ trên iPhone. Nó không phải để thể hiện kỹ năng kỹ thuật của chúng tôi, mà là để truyền bá thông điệp rằng hãy sống đời trọn vẹn nhất. Cảm ơn bạn với rất nhiều tình yêu và ánh sáng từ Diviners Team. Để em quay đây. Ừ. Ngại chưa? Không phù không? Đẹp quá, à, váy đẹp thế. Nén đưa cho chị xem nào. <laughs> Ai vậy? Xinh vậy? Hơn cả gái thành phố rồi à Trời ơi, này lên thành phố thì chết